Các con học sinh thân mến, qua phần tình huống và qua phần kết luận của cô thì các con đã biết được cách đáp lại lời đồng ý và lời từ chối như thế nào cho lịch sự, cho đúng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng vào bài tập số 1 ngay bây giờ. Nội dung của bài tập số 1 yêu cầu các con hãy nói lời đáp của em trong những trường hợp sau. Và các trường hợp đó là Em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy Bác bảo vệ sắp đi nghỉ. Thấy em xin vào, bác mở cửa nói, cháu vào đi. Đó là trường hợp A. Trường hợp B, em mời bạn đến chơi nhà. Bạn em nhận lời. Ừ, đợi tớ xin phép mẹ đã. Các con có thể nhận thấy trường hợp A hay trường hợp B đều là những lời đồng ý, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ đáp lại những lời đồng ý ở trong các trường hợp này như thế nào? Với bài tập số 1, cô sẽ dành cho các con 2 phút để các con cùng ghi ra câu trả lời cho phù hợp nhé. Xin mời 2 phút bắt đầu. Tinh tinh, thời gian 2 phút đã hết rồi. Các con đã hoàn thành được bài tập số 1 chưa? Chúng mình sẽ đáp lại lời đồng ý trong các trường hợp này như thế nào? Cùng đi và đến đáp án của cô nào. Với tình huống, em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy. Bác bảo vệ sắp đi nghỉ, thấy em xin vào. Bác mở cửa nói, cháu vào đi. Các con đáp như thế nào nhỉ? Đây là những câu đáp của cô đưa ra, các con cùng đối chiếu nào. Cháu cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác, cháu vào và ra ngay thôi ạ. Vâng, Cháu cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều.